Báo Mỹ Donald Trump là một trong những tổng thống bảo thủ tốt nhất lịch sử hiện đại, đưa nền kinh tế Mỹ bùng nổ trong đại dịch COVID-19. Theo Washington Post, Tổng thống Trump nói rất nhiều điều khiến cả những người ủng hộ ông mất lòng. Nhưng nếu tắt TV, ngừng xem Twitter và chỉ nhìn vào những gì ông đã làm trong nhiệm kỳ 4 năm qua, có thể thấy ông là một trong những tổng thống bảo thủ vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ. Đó là những gì mà tác giả bài viết trên tờ Washington Post nhận định mới đây đặt trong bối cảnh tờ báo này hồi cuối tháng 9 đã công khai ủng hộ ứng viên Joe Biden của Đảng Dân Chủ. Đây được xem là bài báo đi ngược xu hướng bài xích Trump của truyền thông Mỹ. Nút tắt tiếng trong cuộc tranh luận Tổng thống thứ hai đã góp phần vào thành công của một buổi tranh luận có trật tự và dễ theo dõi hơn. Thành công của nó gợi lên một suy nghĩ thú vị. Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump tắt tiếng sẽ như thế nào? Tờ báo Mỹ điểm lại hàng loạt việc làm trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump. Đầu tiên, chiến thắng của ông trước Hillary Clinton đã ngăn chặn các đảng viên dân chủ thay thế thẩm phán quá cố Antonin Scalia bằng một nhà hoạt động tự do, bảo vệ đa số bảo thủ của tòa án tối cao. Ông đã bổ nhiệm 3 thẩm phán mới và đã có hơn 200 thẩm phán được xác nhận cho các tòa án cấp dưới. Ông ký bản cải cách thuế toàn diện đầu tiên trong 3 thập kỷ, cỡ bỏ các quy định thời Obama mà ông xem là không có lợi cho nền kinh tế, làm trung gian cho các thỏa thuận thương mại với Mexico, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trước đại dịch COVID-19, trong nhiệm kỳ của ông Trump, tỷ lệ thất nghiệp đạt mức thấp kỷ lục, bao gồm cả người da màu và người gốc Tây Ban Nha. Và ngay cả giữa cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch gây ra, 56% người Mỹ nói rằng hiện họ đang khá giả hơn so với 4 năm trước. Ông Trump mang đến cho người Mỹ gốc Phi, thông qua cải cách tư pháp hình sự, cơ hội để xây dựng lại các thành phố nội đô và đảm bảo tài trợ lâu dài cho các trường cao đẳng và đại học da màu lâu đời. Ông Trump ký luật hạn chế mua bán các loại thuốc có gốc thuốc phiện và mại dâm và luật quyền được thử, cho phép những người Mỹ sắp qua đời được tiếp cận với các loại thuốc thử nghiệm. Ông đã thực hiện quy tắc bảo vệ cuộc sống, cấm các quỹ kế hoạch hóa gia đình của liên bang, phân bổ cho các phòng khám phá thai, đồng thời bảo vệ quyền tự do tôn giáo của nhóm Little Sister of the Poor. Ông Trump cũng được cho là đưa Mỹ trở thành siêu cường về năng lượng, loại bỏ kế hoạch điện sạch của Tổng thống Barack Obama, rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris và thay thế Nga, Ả Rập Xê Út trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Ông đánh đuổi IS và tiêu diệt thủ lĩnh Abu. Ông Trump hai lần tiến hành các cuộc công kích quân sự chống lại Syria vì cáo buộc nước này sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường. Ông cũng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt vì cho rằng Iran tài trợ cho các tổ chức khủng bố. Ông đã chuyển đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem và làm trung gian cho ba hiệp định hòa bình Ả Rập-Israel, hiệp định đầu tiên trong hơn một phần tư thế kỷ. Bên cạnh đó, ông Trump vận chuyển tên lửa chống Javelin cho Ukraine yêu cầu các đồng minh NATO chi thêm hàng trăm tỷ USD cho phòng thủ chung. Ông rút khỏi các hiệp ước hạt nhân tầm trung và tiến hành một cuộc tấn công mang vào Nga để ngăn chặn sự can thiệp bầu cử. Ông tăng chi tiêu cho quốc phòng và tạo ra lực lượng không gian. Ông có các biện pháp đối phó với các hoạt động thương mại được cho là mang tính săn mồi của Trung Quốc, ký đạo luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông, phản đối Bắc Kinh về vấn đề người Duy Ngô Nhĩ. Những lời đe dọa về thuế quan của ông buộc Mexico phải hạn chế nhập cư bất hợp pháp và ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên kể từ thời Ronald Reagan không bắt đầu một cuộc chiến mới. Ngay cả cách ông phản ứng với COVID-19 cũng được cho là sẽ trông tốt hơn rất nhiều nếu không dính dáng đến những lùm xùm phát ngôn, những màn khẩu chiến trói tai với các phóng viên trong các cuộc họp báo, phát ngôn về thuốc tẩy, vấn đề dùng khẩu trang và những phát ngôn cho rằng virus sẽ biến mất. Về hành động, ông Trump đã dừng nhập cảnh với những người Trung Quốc vào tháng 1, mua gần 200.000 máy thở và triển khai quân đoàn công binh Hoa Kỳ để xây dựng các bệnh viện giã chiến cấp cứu trị giá 660 triệu USD trên khắp đất nước. Ông khởi động chiến dịch Warp Speed để cố gắng sản xuất thuốc tiêm chủng cũng như tìm phương pháp điều trị nhanh nhất COVID-19. Chương trình bảo vệ tiền lương mà ông đã ký thành luật đã giúp các doanh nghiệp Mỹ sống sót sau khi bị phong tỏa và nỗ lực mở cửa trở lại nền kinh tế của ông đang phát huy tác dụng, tạo ra mức tăng trưởng 7,4%, kỷ lục trong quý 3. Mới đây, một số liệu kinh tế đã được công bố GDP quý 3 của Mỹ bùng nổ, là minh chứng cho nỗ lực mở cửa trở lại đất nước trong tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp. Điều đó cũng một phần thể hiện chính sách được cho là bảo thủ, nhưng lại có lợi cho nền kinh tế Mỹ của ông Donald Trump. Gần đây, ông Trump cũng đã tìm cách tập trung chiến dịch tái tranh cử của mình và nền kinh tế sau một báo cáo GDP quý 3 mạnh mẽ vào thứ Năm ngày 29 tháng 10, khi các chiến lược gia và nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa hy vọng một thông điệp nhất quán hơn trong những ngày kết thúc chiến dịch sẽ thúc đẩy nỗ lực của ông cho nhiệm kỳ thứ hai. Trong chiến dịch vận động tranh cử tại bang Florida vào thứ Năm, ông Trump đã quảng cáo tăng trưởng bùng nổ 33,1% trên cơ sở hàng năm được báo cáo bởi Bộ Thương mại. Như bằng chứng cho thấy, ông có thể kéo nền kinh tế lớn nhất thế giới thoát khỏi cuộc suy thoái do đại dịch. Chúng tôi đã làm rất tốt. Hôm nay các bạn đã xem con số chưa? 33,1 GDP. Ông Trump nói, chúng tôi đã khóa cửa, chúng tôi hiểu căn bệnh này và bây giờ chúng tôi đang mở cửa kinh doanh. Những bình luận từ Tổng thống Mỹ được đưa ra khi ông cố gắng giành lấy vị trí dẫn đầu cuộc bỏ phiếu với ông Joe Biden, cựu phó tổng thống và ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Ông Biden đang dẫn trước 8,6 điểm trên toàn quốc, theo phân tích của Financial Times về dữ liệu Real Clear Politics và cũng dẫn đầu ở một số bang chiến trường sẽ quyết định cuộc bầu cử, mặc dù có tỷ lệ suất chênh lệch nhỏ hơn. Các cử tri đã liên tục cho điểm ông Trump có lợi hơn về nền kinh tế. Đây được coi là lập luận tốt nhất của ông trong cuộc đụng độ cuối cùng với ông Joe Biden ngay cả khi lợi thế của ông về vấn đề này đã giảm bớt. Theo đánh giá thực của giới chuyên gia, nền kinh tế Mỹ vẫn chưa thực sự phục hồi. Tổng hoạt động kinh tế vẫn thấp hơn 3,5% so với hồi cuối năm 2019. Số ca nhiễm COVID tại Mỹ đang tăng trở lại, trong khi Quốc hội vẫn chưa đạt được thỏa thuận về một gói kích thích kinh tế mới. Thị trường lao động vẫn yếu ớt khi tính đến tháng 9, số công an việc làm thấp hơn thời điểm trước dịch tới 10,7 triệu. Dù vậy, số liệu GDP quý 3 ấn tượng vẫn là thông tin tích cực với chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Trên Twitter, ông Trump viết, đây là mức tăng trưởng GDP lớn nhất và tốt nhất trong lịch sử đất nước. Năm tới sẽ rất tuyệt. Tôi rất vui vì số liệu GDP được công bố trước ngày bầu cử ngày 3 tháng 11. Theo các số liệu thăm dò dư luận của Real Clear Politics, người Mỹ nhìn chung ủng hộ cách quản lý nền kinh tế của Tổng thống Donald Trump, nhưng đông đảo không tán thành cách ông ứng phó với đại dịch. Các cuộc khảo sát ý kiến người dân tại những bang chiến địa cho thấy Kinh tế là vấn đề hiếm hoi của ông Trump có lợi thế hơn đối thủ Joe Biden.